ca lý chân lê sắc nghinh phong thượng đăng đăng hiểu để tôi linh linh tây thiên tam đạo địa linh thanh ban xuống cày cày cảnh cảnh thanh nhiệm mâu nền nhang thơm minh thành kinh quỷ tố tiền dân nhật nhật bàn bàn bàn châu chúa tiên chúa bà đệ nhất tây thiên đào tây thiên hùng nghị vương thanh tổ tông quyền hoàng gia đại đình tam đào quê đi đình tam đạo quê nhà thông gieo chúc hoa dườm già tốt tươi nước non còn nhớ người tình Con nhớ cười, năng nghi lòng vì nước nghi vì dân đi đời thần khuất phù bảo trợ có ý chân diệt bao mà phép hay biến hiện cử mau nghi thành bát nước quả tàu cân vị ơn người đại đức từ bi thì ngã xuống đồng đồng sáng thế nay lâm thử lòng lòng trần trần thế chữ tâm ta có ngàn đông đông lộ cõi bắc bắc kỳ có núi tây thiên soi truyền thiên hạ ức ức ninh đời dân sơn đinh lan tới sơ tài mà thấy một người khi khai khôn ngoan mộ khó cho để phục sự khói nhà ca bác lừng các nhật đương thời loạn xa vì đây ý, tài sai à. chiều lộn cùng nàng đất vô an vốn sông sơn trang tiếng ngơ ngày bằng bằng chúc năng sang bắn tre bắn lứa quên làm xa ngàn cũng có men xuống ai đi tìm bờ sáng đường sáng sang ngày được đây hôm nay loan sáng về đây đây xứng tâm lên bật xứng tâm cho thành đời quan sát to đuôi màu xuất sắc tốt thế sườm xà trên ngàn năm năm qua nhiều hoa tiết chua đốt nước bao xa sớm chiều cổ mây nắng nắng chiếu lưng lưng đèo kỳ ý xanh lắm quả nhiều hoa bước bước như sao được lên to đàn tiếng hát ca vang xuôi nghe vòng vòng lời ca đôi mới bao la sương phủ sắc nhòa thứ cất cao tiếng hát hòa hòa một câu ca cất cao tiếng hát hòa một câu ca tài chúa mới ban ra bốn tướng tu hội để đàng hàng ngày bác lục lắm về đến đây càng nhiều đáng nghĩ cho dài nhiệt sang yêu bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa thành đồng con vì sớm phục thờ ba mươi mùng một ngày mười một hôm rằm ba mươi ngày mùng một hôm rằm mười tư đời sáng sáng sáng ngày tiền nữ hôm xin đời nó nàng tin nữ đang hái hoa bên đôi nay tiên hai hoa phù dung đôi tay tiên hai bông hoa hồng kia là hoa cúc hoa hồng hoa son hoa lột hoa thứ nhi lộc quả ba lột tiền yêu canh hai tài hái lộc hài xanh cho đồng hai trăm hoa mang về dân mơ độ cho đồng phúc tặng tặng hà sơn sơn đình để phục ngã sự khói nhang nguyện cầu quốc thái dân ni an thuần hòa cảnh cảnh thánh ba long long châu hồ phục suối dài oan dài khúc minh chân trường sinh có nước đầy màu vườn ngọt sang một màu xanh cắt cỏ hoa vui về nước chảy nọt ba nước nước chảy non ba bồng bồng nghỉ lại nước nước nhường chưa qua nhường nào thù thanh tao thành bàn bàn lô lô ngăn ngăn thiên nhang thoảng gió muôn năm năm chứ thiền đường chỉ vật sáng lâm lâm phần sáng lâm khắp miền thiên hạ thanh tâm độ trì lại khen người tạc đàng mà đến bầu trời cảnh cảnh vật vật non tiên dị kỳ một ta vui lê lê ta đất đất sơn đình đình đình muốn muốn cầu lên đưa đưa anh anh linh linh nhà bà bà quốc thái hoa nhân dân yên yên lạc cửa anh linh linh danh ta lầm lầm thiết cầu cho phụ quý thiên thiên thiên thiên xương tùng tai ách ách lai bách bách phúc đào tất thông nguyện phục tham ta lòng lòng ngờ đi đi vòng vòng bài thanh thanh bà lòng lòng đi đi vòng vòng bài thanh thanh bà minh cường quốc quốc khu dân dân hòa bình bình yên chữ rằng thành sang nhiều đi đi